I want to Wisconsin Mochang.

màu trắng rồi đấy Mạnh đấy chỗ này chỉ là chỗ chơi game em ơi chỗ đấy là chỗ chơi game đâu chỗ này này chỗ chơi game để tôi xem chỗ đấy là chỗ chơi game cái trò bắn để để phá hủy để để phá hủy thiên thạch ấy chỗ đấy là chỗ chơi game em ơi hôm nay chị uống nhiều nước chắc chắn chị đánh nhiều To map. Arsama, Arsama. E-bottle.